cách chúng ta à, đưa nội dung à, postcard lên kênh Apple Postcard như thế nào à, mời chị hãy hướng mắt về mình máy tính của tôi đầu tiên là chị cũng à, truy cập vào à, kênh podcast ở trên tài khoản Buzzsprout của mình bằng cách đã chị bấm vào đường link là phạm thanh bình.com này gạch chéo đó pop nhé đây là đường link của tôi và sau đó anh chị bấm vào phần uh, repository này thì tôi mới làm cái video uh, kết nối uh, tài khoản Spotify lên uh, Apple Podcast uh, tuy nhiên khi tôi kiểm tra lại thì cái đoạn video mà tôi quay màn hình xong nó bị lỗi và tôi có làm lại video này à, tuy nhiên cái video này nó sẽ không trực quan bằng video trước thì các bước kết nối giữa Buprow lên uh, Apple Podcast cực kỳ đơn giản nhá đó thì tôi kết nối rồi này thì trong khoảng 5 phút là tự tự động là tất cả dữ liệu nó đẩy lên gì Apple Podcast rồi đầu tiên anh chị bấm phần uh, ờ, đây phần uh, Red nhá là do cái tài khoản này đã gì đẩy lên Apple Podcast rồi nó hiển thị chữ listed là để chúng ta nghe đúng không thì chị bấm vào vào đây thì ở đây nó hướng dẫn rất chi tiết này à, anh chị em mình mà không hiểu tiếng Anh anh chị em mình bấm một chuột phải nhá và dịch tiếng Việt là chúng ta đặt ở đây này nó hỏi là ở bước số 1 này là postcard của bạn đã được liệt kê ở trong Apple postcard chưa là chúng ta chuyển sang bước số 2 là sao chép nguồn gì à, nguồn cấp của là cái RSS feed ý. cái sao chép này đúng không và sau đó là anh chị bấm sao chép này và đến bước là khởi chạy trang web Apple Podcast Connect tức là sao là anh, anh chị bấm kiểu này là nó sẽ kết nối với cái tài khoản Apple ID của anh chị tức là anh chị lại phải truy cập vào cái Apple ID rồi thì nó ra đến bước này đúng không do tôi đã kết nối xong rồi nhá đây thì là hướng dẫn này là chắc không trực quan tuy nhiên tôi sẽ chỉ cho anh chị cách làm dễ nhất thì nó có các bước như này thôi đơn giản thôi đó bước tiếp theo là anh chị nhấn vào dấu cộng nhấn vào dấu cộng ở trên chương trình Apple Postcard nhé đây này đây. Postcard Connect này Apple.com này sau đó chị bấm dấu cộng và bấm dấu cộng này đúng không bấm dấu cộng rồi tiếp theo gì và new show chọn new show dấu cộng anh chọn new show đấy thì sau đó là anh chị à, chọn cho tôi phần là editing show rs feed thì là anh chị em mình copy đây copy cái ờ, RS fit này này ở bước số 2 này rồi anh chị dán vào đây này dán vào đường vào ô này nhá sau đó anh chị bấm vào add rồi bấm vào add xong này à, nó bảo là gì à đây bấm vào add này rồi sau đó là chúng ta gì là xem lại thông tin postcard để gửi xem xét đó anh chị bấm add sau đó là anh chị bấm vào phần submit review Đấy. đợi khoảng 50 phút thì nó phê duyệt thì là sau khi anh chị đến bước này này chưa bấm submit vội nhá đó thì bấm submit vội thì là chị sẽ ra một giao diện như này chưa bấm submit vội này rồi giờ tôi đã submit rồi đúng không trước khi bấm vào submit tức là trước khi bấm vào cái nút là nút submit for review thì anh chị ở à, nó nó nằm ở trên góc phải này nhưng mà cho tôi đã gì à, submit rồi thì anh chị em trước khi bấm submit thì anh chị kéo xuống chỗ này này cái phần update frequency này anh chị chọn là cái nội dung up hàng ngày như nào chị chọn daily cho tôi và anh chị kéo xuống dưới đây là zip show does not contain tức là không cho hiển thị cái nội dung của bên thứ ba đúng không không cho hiển thị này zip show does not là không cho hiển thị cái nội dung ở bên bên thứ ba anh chị bấm vào đây và sau đó anh chị mới bấm vào phần gì phần xếp phần lưu lại đúng không và nó có một cái ô nữa là ô publish nhá submit cái ô này này uh, submit for review à, submit for review này đó sau đó là anh chị à, đợi khoảng 5 10 phút anh chị bấm F5 lại như này thì nó ra trạng thái như này nhá nó ra một cái trạng thái là gì à đã được public đó nó hiện cái dấu màu xanh tích ôm màu xanh này đã được public xong đúng không bước số 4 là anh chị mình chị em mình kéo xuống dưới đây nhá ở trên à, postcard connect này là anh chị em mình bấm vào copy này và đến bước số anh chị chuyển sang bước brow thì nó có một cái nút nữa hãy cho tôi biết sau khi bạn gửi Apple Podcast này có một nút đó là anh chị bấm vào phần phần nút tức là nó có một cái nút ở bên trên đây này anh chị bấm vào submit nhé nút màu xanh xanh ấy bấm nút đó thì nó chuyển xuống cái ô bên dưới này và bắt anh chị mình nhập cái địa chỉ cái kênh Apple Podcast này vào đây đó sau đó anh chị mình copy này ở bên Podcast Connect này sau đó chị dán vào đây sau đó chị bấm vào lưu URL của podcast nhé và chị đợi khoảng 5 phút 5 phút thì anh chị đã chuyển qua đây chuyển qua đây này anh chị bấm vào copy và sau đó chị chuyển mở sang tab mới này và anh chị em mình dán vào đây anh chị mình kiểm tra xem là cái đã được hiển thị ở trên Apple Podcast trên này chưa đó như vậy tôi đã hiển thị thành công rồi đó thì anh chị có thể chia sẻ đường link uh, postcard của chị cho cho khách hàng để họ xem nhé họ nghe đó như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị đó là cách chúng ta gì uh, đẩy nội dung postcard từ tài khoản Buprow lên Apple Postcard một cách nhanh nhất đó ờ, thì anh chị em mình thấy đoạn video này hay giá trị hãy nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là phạm khánh bình ờ, và theo dõi tôi ở trên các nền tảng khác nhau cuối cùng là chúc anh chị em mình ờ, sức khỏe thành công và mời anh chị em mình xem video tiếp theo là tôi hướng dẫn anh chị đó là cách gì cách kết nối Buzzsprout đến Google Podcast như thế nào